Thủy chiến bắt đầu Cuộc so tài thật vô cùng gay cấn Chỉ một bé có vũ khí bí mật Chính là tại giấy Huggy Strike Nhờ công nghệ mới với lớp siêu thấm Giúp thấm hút nhanh hơn hẳn các loại tại giấy thông thường Và bé không chỉ khô thoáng hơn bao giờ hết Mà còn khỏe khoắn tự nhiên Bé Huggy luôn vui nhộn và năng động Tại giấy Huggy Strike mới Tung tăng vui vẻ Mát mẻ làn da